Kính thưa đại chúng, Thầy xin đọc các câu hỏi gửi về. Bạn này thì không có nêu tên. Bạn hỏi thế này, Con kính chào Thầy, con xin phép được hỏi Thầy, gia đình con mới mua một cái đỉnh đồng để dâng lên bàn thờ. Vậy con có cần làm lễ an vị đỉnh đồng không ạ? Và con nên để đỉnh đồng ở trước hay sau bát hương ạ? Vì con có hỏi những người lớn tuổi người thì bảo để trước bát hương người lại bảo để sau bát hương con không biết như thế nào là đúng và việc để trước hay sau bát hương thì có ảnh hưởng gì đến phần tâm linh không ạ à? con kính xin thầy giúp cho con con xin tạ ơn thầy đại chúng đã nghe rõ câu hỏi này chưa ạ ừ. bạn này bạn hỏi về cái việc mà cái đỉnh đồng ở nhà bạn ấy tới nhà có ban thờ rồi bây giờ bạn mua thêm cái đỉnh đồng cái đỉnh này chúng biết rồi vào à, cái đỉnh chủ yếu là để đốt trầm ừ. thế thì thầy xin chia sẻ với bạn này và cả đại chúng ờ, để có thêm cái kiến thức về những cái việc thờ phụng này chúng ta biết rằng ờ, trên cái ban thờ thì có rất nhiều những các cái cái đồ thờ tự những cái vật dụng ở trên đó quan trọng nhất của cái ban thờ đó là cái bát hương nếu mà thờ phật thì có pho tượng phật hoặc là tranh phật à, nếu thờ gia tiên thì có hình ảnh ông bà những người đã quá cố hoặc là thờ bài vị của các vị ấy ừ. hay thờ một cái vị nào đó vị thân nào đó thế đấy là những cái mà gọi là cái chính đó là cái bát hương ừ, và cái hình ảnh là tượng hoặc là hình ảnh của cái đối tượng mà mình thờ phụng là hai cái chính của cái ban thờ chúng ta gọi là ban thờ hay bàn thờ thì cũng thế cũng được cả thế còn bên cạnh đó thì có những các cái các những cái vật dụng phụ như là đĩa hoa quả à, à, bình bông bình hoa đấy người miền nam gọi là bình bông người miền bắc mình gọi là lọ hoa rồi đĩa đựng quả đĩa đựng bánh à, rồi chén nước có nhà thì có một cái chóe gạo chóe muối ví dụ thế thêm vào thế thì thưa đại chúng thầy đã nói một cái bàn thờ một cái ban thờ thì quan trọng nhất cần thiết nhất đó là cái chỗ cái bát hương ừ. trước đây thì một số các tôn giáo như là công giáo người không có đốt hương đâu nhưng bây giờ thì họ cũng học theo phật giáo họ cũng cho à, con chiên là đốt đốt nhang rồi vì dân tộc Việt Nam ta một thờ phụng mà không có nhang khói thì thấy nó không linh thiêng. Cho nên bên đó người ta cũng cho đốt nhang thờ ông bà tiên tổ. Thế còn à, người lương chúng ta hay gọi là người tín ngưỡng Phật giáo chúng ta hay những người thờ đạo ông bà đấy thì từ xưa nay đều phải đốt nhang. À, con giàu một gì bó con khó một nén không thể nào mà đến trước bàn thờ không có nén nhang đi phúng viếng đám ma hay là ngày gì đó ra chùa không mua được thẻ nhang thì thấy là mình còn thiếu thiếu cái gì đó hoa có thể thiếu hoàng quả có thể thiếu nhưng thẻ nhang không có là cảm thấy thiếu rất quan trọng cái thẻ nhang hình như à, vì là cái thẻ nhang cho đốt lên nó có cái đốm lửa đấy thế mình gọi là tâm hương mà <laughs> cái đốm lửa đấy nó cháy nó có cái gì đấy nó giống như đốt cái tâm mình lên và lúc đó là ta bắt đầu kết nối được với thế giới của các ngài tâm linh Thế nên Thầy nói trên cái ban thờ thì quan trọng nhất là cái bát hương. Thế, thế và thứ hai nữa là cái đối tượng mình thờ có thể là tượng. Bây giờ có nhiều nhà khá giả thì tạc tượng ông bà, tạc tượng cha mẹ. Và thế còn có những Phật tử chúng ta thì tượng Phật, tranh Phật hoặc là những cái đối tượng mình thờ. Đấy là hai cái vật chính, hai cái chính ở trên cái ban thờ. Còn những cái thứ khác, bình bông, đĩa quả, đĩa bánh, chén nước, hũ gạo hũ muối hay gì đó cái đó là những cái phụ thôi à, cái để chúng ta thực hiện một cái nghi thức tâm linh chính là cái, cái lô hương để chúng ta được cắm đến hương lên nghe không? vào nhà nào mà hương lạnh khói tàn mình cảm thấy cái bàn thờ nó không ấm cúng cho nên dân ta thì thực sự cái văn hóa mà đốt hương á, không có hương thì phải đốt trầm nó trở thành một cái văn hóa trong việc thờ cúng rồi thế thì đấy là hai cái chính nhất ở trong cái ban thờ còn bây giờ còn cái đỉnh thì đại chúng biết cái công dụng chính của cái đỉnh cũng là cái lò để đốt hương thôi tất nhiên không ai cắm hương trong cái đỉnh mà người ta bỏ trầm hoặc người ta bẻ hương vào trong cái cái đỉnh đó rồi người ta đốt cho nó sông khói lên Chân gọi là à, đỉnh sông khói trầm hương thế vì cái đỉnh thì nó có một cái kết cấu trông nó rất là đẹp nó có tai rồi trên đó nó có những các cái con linh vật ở trên đó thì nhiều nhà trên bàn thờ ngoài bát hương ra thì trang trí thêm cái đỉnh à. chứ còn cũng nhiều nhà chẳng có cái đỉnh đâu Đấy. thế thì những cái kia gọi là những cái trang trí thêm cho ban thờ nó được đẹp đẽ nó được trang nghiêm và chúng ta biết ấy, cái chỗ thờ phụng nó trang nghiêm thì nó rất dễ khiến cho tâm của chúng ta được thành kính mấu chốt của sự linh ứng là sự thành kính cho nên mọi cái trên ban thờ nó đều có tác dụng để giúp cho chúng ta trang nghiêm cái thân và tâm mình Đó, lọ hoa đĩa quả wow, vâng, đĩa bánh chén nước những cái đó nó cân đối nó đăng đối với nhau về cái nguyên lý thờ phụng thì người ta thường nói là đông bình tây quả Đó, wow. Vâng, đông bình tức là bên à, tay phải của mình là để bình hoa bên tay trái là để đĩa quả nhìn ra đó đông bình tây quả thế còn thì tất nhiên đấy, đấy là người xưa đặt thế còn ta thì không nhất thiết mà ừ, ta không nhất thiết để bên nào cũng có thể được và những cái đó đều là cái phụ để trang trí cho ban thờ nó được đẹp hơn nó được tôn nghiêm hơn kể cả cái cái đỉnh nha chứ không phải là cái vấn đề quyết định. Ờ, trong cái ban thờ quan trọng nhất là cái lô hương để chúng ta thắp hương. Và khi bắt đầu thắp hương chắp tay là khấn là bắt đầu kết nối với các cụ, với tiên tổ, với trời Phật, với thánh thần. Nghe không? Ừ. Cái sự kết nối ấy nó được ở ờ, cái, cái hiệu suất <laughs> bao nhiêu là do lòng mình thành tín cho nên người ta gọi là cung kính thành tín thì mới cảm ứng mà cảm ứng đạo giao nan tư nghị ở chỗ này không thành tín thì không cảm ứng được đâu ờ, và thưa đại chúng không phải ai á, cứ đứng trước cái bát hương á, là chúng ta thành tâm đâu chúng ta ngẫm mà xem tâm nó thành là nó phải rất là khó ờ, nó phải thành một phiến ấy giống như trong trong trong sách nhà Phật thì hay phân tích giống như cái người mà bị đuối nước ấy mình gọi là chết đuối nước ấy, mà đang nhau lên cố gắng để mà thở được một hơi bám được cái gì bám chặt vào à, bám được cái phao nó bám chặt vào ừ, đấy cái tâm nó phải thành thiết đến như vậy thì nó mới dễ có thể cảm ứng được còn chúng ta thì miệng thì khấn nhưng mà đầu thì nghĩ vẩn vơ không bao giờ mà thành được à, và con nam mô a di đà phật nhưng mà đầu thì nghĩ không biết là con ờ, miếng thịt vừa để đây mèo tha đâu mất rồi Thế thì không bao giờ thành được đại chúng đó cho nên chúng ta thực ngẫm mà xem tụng kinh nhiều khi mình cũng cũng chẳng thành ừ. tụng câu trước thì là lại loạn tâm câu sau đó cho nên cái sự thành nó khó vì thế tại sao chúng ta khấn chúng ta cầu nó ít cảm ứng vì tâm chúng ta chưa trí thành cho nên tất cả mọi cái cái vật thờ phụng đều có ý để cho chúng ta thành tâm được trang nghiêm và thành kính đó. thế thì những cái vật dụng trên ban thờ nó đều có cái, cái tác dụng cái ý nghĩa để làm trang nghiêm thân tâm chúng ta nhé thế nhưng nếu chúng ta đã vượt qua được cái ngưỡng ấy rồi vào giống như các thiền sư các tôn giả ngày xưa thì các ngài chả cần bát hương chả cần ban thờ tâm các ngài đối phật là thành kính nhất như mà cho nên ngài đứng ở giữa rừng ngài khấn phật cũng cảm ứng à, thế còn chúng ta bây giờ đứng trước bao nhiêu tượng phật chúng ta khấn không cảm ứng vì tâm chúng ta lung tung tán loạn đó đó thì cái này nhá ở đây thầy nói cái mấu chốt của cái việc mà gọi là nối thông được với thế giới của tâm linh nó là ở cái tâm thành của chúng ta đương nhiên tâm thành thưa đại chúng cũng là một kỹ thuật không phải dễ và cũng phải là một cái phúc báo là công đức đấy không có công đức tu tập khó thành tâm được lắm thưa đại chúng rất là khó có công đức tu tập mới có thành tâm cho nên có nhiều người ta khấn là người ta cảm ứng vì người ta có công đức tu tập thật sự công đức ấy nó giúp cho tâm người ta nó rất là dễ thành tín đó vậy nên bạn này bạn hỏi cái đỉnh của bạn ấy để trên ban thờ để trước hay sau biết rõ cái đỉnh nó chỉ là cái vật để mà và là trang trí cho tôn nghiêm thêm ban thờ vì đã có bát hương rồi là chỗ đốt hương rồi thì cái đỉnh ấy muốn đốt thêm trầm thì đốt tùy theo cái, ờ, cái diện tích của cái mặt ban thờ. À, thường thì người ta bắt hương người ta hay để trước để cho mọi người cắm hương cho nó thuận tiện. Chứ còn lại để cái đỉnh trước bắt hương rồi với tay qua cái đỉnh mà cắm nhiều khi lại đổ cả cái đỉnh. Thì thường các bàn thờ truyền thống người ta để bắt hương trước rồi đến cái đỉnh vào. mà cái đỉnh thường nó sẽ to hơn cái bát hương. Chứ còn cũng có những nhà mua cái đỉnh rất nhỏ, giống như Thầy cái ban thờ Thầy có cái, cái đỉnh trầm nhỏ xíu thế này thì Thầy để cái đỉnh phía trước bát hương được. Nó không che lấp cái bát hương. Cái nguyên tắc của thờ phụng giống như chùa mình đây này, khi Thầy thiết kế cái ban thờ này là chúng ta ngồi dưới là không cụ Phật nào che mất mặt cụ Phật nào. Là chúng để ý thấy đúng không? Là lúc mà thiết kế cái ban thờ này Thầy phải tính gióng cái tia chiếu lấy mắt của mọi người ngồi đây Thầy chiếu lên trên và đo kích thước từng cụ tượng Phật một để không cụ nào cụ ngồi trước che mất mặt cụ ngồi sau, phải tính đấy. Thế thì cũng thế, nguyên tắc phụng thờ ở trên ban thờ thì mình cũng thế, đừng để cái vật đằng trước che khuất mất vật đằng sau thì làm gì mà cái vật đằng sau chả có ý nghĩa gì nữa. Phải không? Thế cho nên cái đỉnh nếu mà lớn quá thì phải để sau bát hương. Cái đỉnh mà nhỏ hơn bát hương nhiều thì để trước bát hương được không bị vướng thì để đỉnh rồi đến bát hương nhé vì nó không phải là vật chính ở trong cái ban thờ cái đỉnh nó là vật trang trí để làm tôn nghiêm ban thờ thôi đó thế cho nên ở đây bạn ấy hỏi là <laughs> cái việc để như vậy trước hay sau có ảnh hưởng gì đến tâm linh không thì thầy bảo không ảnh hưởng gì cả nhé mà tâm linh thực sự nó ở tâm thành của mình mình có thành thì kể cả không có bát hương nó vẫn có thể cảm ứng được nhé đấy là cái mấu chốt của cái việc thờ phụng để cho phật tử chúng ta cũng thế hôm nay để hiểu ra có nhiều phật tử là sợ lắm mà không dám đụng chạm vào các cái vật dụng trên ban thờ có nhiều nhà cứ phải để đến đúng ngày 23 ông công táo mới bắt đầu mới lau chùi để bát hương ngút ngàn hết cả lên rồi nó, nó, nó, nó gọi là nó hóa bát hương nó cháy nó bén lên cả trên mái nhà rất nguy hiểm cái đó hoàn toàn là những quan niệm mê tín sai lầm không đúng với cái thấy biết của Phật Pháp. Chúng ta có thể lau chùi ban thờ bát hương hàng ngày được, kể cả di chuyển bát hương ra lên xuống đều bình thường, bao sái cho nó sạch sẽ nhé. Đó. Đó, thì đấy là Thầy xin trả lời cho bạn này về cái việc đặt cái đỉnh đồng. Cái đỉnh đồng không cần phải làm đế an vị, nghe không? Đấy, các thầy chỉ đến an vị an vị chung cho một cái ban thờ thế thôi còn sau đó bát hương có thể di chuyển sau đó không sao nghĩa là cái lễ an vị có nghĩa là định vị đây là cái chỗ thờ phụng phải chứ không phải chỉ là an vị cái bát hương là bát hương đóng chết ở chỗ đấy không phải không được di di động không phải mà là cái lễ gọi là định vị đây là vị trí để thờ phụng của gia đình và thỉnh chư thiên chư thần thỉnh chư phật bồ tát chứng minh cho chỗ này là chỗ không gian tâm linh của gia đình này Đấy gọi là cái lễ an vị, chứ không phải an vị là chết cứng ở chỗ đấy. Bát hương phải làm im ở đấy suốt một năm, không được động đậy. Cái đó là sai, hiểu thế là sai nha. nha các Phật tử cứ thoải mái, lau chùi, di động bát hương bình thường, nha không ảnh hưởng gì nhé.